À. Hello, chào à, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh của à, Nguyễn Phước Hiện tại là Phước đang có mặt tại đường Mậu Thân, hẻm 9 để ghé thăm hoàn cảnh của cô nội và hôm nay thì Phước sẽ chuyển cô đi nhập viện để khám và coi coi tình hình sức khỏe cũng như là điều trị của cô như thế nào à, bây giờ mình sẽ vô nhà của cô luôn ha này bị đồ đem theo đó. mình à, sẽ hướng tới cái hướng là điều trị cho cô ha cô chú anh chị đây giờ taxi đang vô tới rồi à, có thay đồ đồ gõ trơn đó hả cô dạ để uh, dạ để con ra ngoài đây con nhờ người ta dìu cô ra phụ đi bệnh viện phải đi anh ơi phải luôn bữa này bà tân quay vlog mới đi bà tân quay vlog đúng rồi đó à, đây là bà tân quay vlog đó bà duyên đứng lại đứng lại có đâu còn hai cái đây mà rồi kìa cô đi được không cô ấy đi không được đi không được nhích được không nhích giò được không vì vậy là có người mấy điều hay phải mở à, vậy là có người vậy là ai ẩm à, bận lên đây đây anh thích bận bận bật có người phải bận cái thích của con

chán là chịu xíu cô nổi. Ơi trời cái này là mình quay bến gì Cửa mở hết ra nổi hả quay Giờ sao ta đặt sao cho cô lên nổi ta lên được Anh đã mở đó có cái gói gì không em lên trước em gọi đây Giao luôn nè rồi Rồi Chạy xe ha, có điện lạc nha, tới bệnh viện nha ờ, À, đậu pha mới kéo diện 121 á anh đây à, bây giờ thì mình à, sẽ chuyển cho cô cho tới à, bệnh viện à, đa khoa để uh, chẩn đoán và coi coi uh, hướng điều trị như thế nào nha các bạn Giờ à, Phước sẽ đã đưa cô vào bệnh viện để nhập viện và Phước sẽ ứng trước cho cô là 700 để đóng tạm tiền viện phí cái này là giấy ta phiếu nộp tiền viện phí rồi nộp trước cho cô 700 dạ em gửi chị chín nữa dạ đây em gửi mẹ cho dạ, giờ là cầm cái phiếu này qua kia nộp lại hết chị đây đã tạm thù 700 nha các bạn đây giờ mình qua bên kia 可以。 dạ cô nổi à, hiện tại á, là một chút xíu nữa bác sĩ sẽ lại khám cho cô còn à, đêm nay á là nhiều khi nó chưa có giường ở trong thì cô có thể ngủ ở đây một đêm rồi ngày mai người ta xuất viện nhiều á, thì cô sẽ được uh, chuyển vô trong dạ thì có gì tối nay cô ngủ đỡ ngoài đây rồi một hồi nữa bác sĩ sẽ lại đưa cái to bệnh đồ cho con để con coi con coi như thế nào cô gắng nằm giữ gìn sức khỏe ha À, chào cô chú anh chị và các bạn hiện tại là Phước đang có mặt tại uh, lầu 8 của bệnh viện đa khoa thành phố à, Cần Thơ đó, ở à, khoa tim mạch phường à, bệnh số 10 để đang chờ đợi cái kết quả của bác sĩ sau khi mà xét nghiệm máu của cô xong thì một chút xíu nữa chị sẽ lại xét nghiệm xong thì Phước sẽ coi cái bệnh án như thế nào và Phước sẽ cập nhật lại sau có thể đêm nay là cô nội sẽ ngủ ở tại ngoài ghế bố này vì hiện tại trong phòng này là đã bít người rồi chưa có thể vô trong được đây cô nằm ở đây không có giò bị bị cái giò thôi chứ đâu phải tai biến bị tai biến không không mà đâu có biết gì đâu anh đi tôi có chụp gì bán rồi đó đâu còn cái giấy lần đó không tờ ba cái biển mà đâu bổ. đây là cái cái giỏ này nè mà cái cái mà bệnh của ổng ra gì nhanh đâu chọn được bà ổng đâu ờ, bảo hiểm á trong bảo hiểm á trong cuốn bảo hiểm mà sáng bảo hiểm hãy đưa bà giữ đâu đây nè đây bà giữ ờ, nguyên cái giỏ đó đó giữ cái đó kìa ra gì đó nè hồi lúc bị lần này bị sao mà tôi đấy phải hết cả cái chân bóng rồi mới đưa bỏ vô mới có ba bốn bữa cái gì à ủa nằm á hồi nằm ở có nằm ở à? trong đây năm đầu bảy tức là hồi xưa đây để em nói cho tức là hồi xưa là cô là đã nằm ở trong đây rồi ờ. nhưng mà không có tiền điều trị ừ. và sau đó là bác sĩ kêu ở lại điều trị nhưng mà cô không ờ, như gia đình không có khả năng điều trị đó là chở cô về ừ. thì hiện hiện tại là tụi em bên nhóm từ thiện đã hỗ trợ cô để cho à. cô vô đây điều trị à, Tại ở nhà bà mấy bữa nay bà ăn uống được không Bố mới ăn được mấy giờ không ở nhà kìa ở nhà ăn đồ Dạ, ối đồ cẩn dữ không xíu à bây giờ về thông qua cuộc sống rồi rồi được rồi rồi giữ mấy tờ này đi nha người nhà rồi rồi rồi Dạ, chào cô chú, anh chị và các bạn Hiện tại là ngày mai mới ờ, Phước mới quay trở lại Và đợi cô cũng hồi sáng đến giờ rồi Và bây giờ là cô sẽ nằm ngủ ở đây Tạm đêm nay, ngày mai sẽ chuyển vô được phòng người ở trong Với là bác sĩ chút xíu nữa sẽ ờ, lời nghiệp vụ và để cho cô qua tiện có việc ờ, chăm sóc hiện nay á cái ờ, có thể sinh hoạt đồ ăn uống đồ thì cô sẽ chỉnh ra trước 500 ngàn tạm ứng cho và để đưa cho cô qua đây một trăm để ờ, lo cho cô qua uống ở đây thì cô qua lại có gì thì uống ăn uống hay là có gì đó cho cô nổi với hai cô á có thể sinh hoạt ở đây để ứng dụng và hiện tại là con sẽ đi về trước rồi bye bye chào cô chú anh chị các bạn phước sẽ về trước sáng mai phước sẽ vô lại ha rồi bye bye dạ dạ thưa cô nổi con về ha cô rồi cô lại mình giỏi chứ con hay làm dạ. em bị làm khóc nha nghe hứa với con khóc tại vì con khóc thì má nổ nghe nó nhiều như là có nó không chết không